Các thân mến, nội dung kiến thức tiếp theo trong bài học về benzen, thầy cho mình sẽ cùng chuyển sang phần 3 lớn. Chúng ta tìm hiểu tiếp về tính chất hóa học. Phần đầu tiên mình sẽ xét về phản ứng tác dụng với oxy của benzen, hay còn gọi là phản đốt cháy. À, cũng giống như các hydrocarbon khác chúng ta đã học đó, chúng ta học về metan, chúng ta học về ethylene hay là học về acetylen. Thì thành phần nguyên tố của nó cũng như benzen đó, thì thành phần nó chỉ là C và H thôi đúng không? Khi mà thành phần nguyên tố, à, thầy nhắc lại nhá, sơ đồ này, đốt cháy một hydrocarbon bất kỳ. Rồi, thầy nói tiếp này. Khi mà thành phần nguyên tố chỉ có C và H thôi này, chỉ có C và H thôi đó. Khi mà cộng anh oxy tức là đốt cháy lên, được chưa? Thì tôi sẽ thu được gì? Tôi sẽ thu được là CO2 và nước. Các em nhớ cho thầy điều này. Để khi chúng ta à, làm bài tập chúng ta không bị nhầm lẫn. C thì nó sẽ đi hết về CO2 H sẽ đi hết về H2O. Oxy ở trong O2 phản ứng đi về CO2 và nước. Ở đây có một thêm thông tin là à, ngoài ra khi đốt cháy có thể sinh ra một số muội than. Thì ở đây thầy giải thích bởi vì là trong thành phần benzen nó còn có thể có tạp chất nữa. Em nhớ nhé. Rồi. Thế còn khi đốt cháy hoàn toàn anh benzen thì sản phẩm sinh ra CO2 nước đây rồi. Cách cân bằng đơn giản lắm. Cân bằng theo cái trình tự là cân bằng C, sau đó đến H, rồi cuối cùng đến O.